Tin gia phòng lại là thiên tử xin chào người dân của ta Na tin gia phòng lại là thiên tử qua nụ nít là uh, Ta tu tiên uh, Sư vợ là thiên thánh Nhớ like, chia sẻ ủng hộ tin gia phòng là thiên tử hiền Ai là fan mẫu của tin gia phòng là thiên tử xin hỏi bình luận nó tiền hiền ờ, Ta tu tiên Ờ, thiên tử 259 uh, ờ, tập 2 nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh hiền nhớ ủng hộ kênh á ai là phái mẫu của đinh như thọ lên tương tự xin hỏi bình luận đấy tiền hiền 原来之前我们能钻到这抖音。 chứ không họ tính như còn lên thiên tử á anh là phái mẫu của tính với thọ lên thượng tự xin ở bình lớn lắm tiền 你来去上网的，你放心，当然。 Nếu như Nhi Thần nói tên của Nhi Thần cho Ngài Thiên Tử biết thì Ngài Thiên Tử sẽ nhận Phật. Lại chuyện nào Ngài Thiên Tử nhận được Pháp lúc tới chừng đó Nhi Thần nói tên cũng không muộn. Nếu như Ngài Thiên Tử chính thức là đến giới phận Thiên Tử Thiên Giới, tới chừng đó Ngài Thiên Tử sẽ nhận Phật. Mang tên Thiên Tử nghe, số tệ là Thiên Tử nghe, đừng đó tên nghe. Tôi đi Thiên Tử nghe, nghe không tin. Nghĩa là chỉ sẽ ủng hộ đến giới phận Thiên Tử nghe. à là hay một có đinh với phòng này xin đợi xin hỏi bình luận nó tiền thấy đinh với phòng này xin đợi ra rồi nó chưa hay không nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh với phòng này xin hiền. 你垃圾讲话，了，你放船挺都听 từ chơi về sao gọi mình là Đinh Nhất Thọ lên thiên tử nha hỏi hẹn gặp sau hẹn gặp người dân của ta sau lucifer với sen chính là ta tôn ngộ không chính là ta giác cá luận chính là ta lũ bom chính là ta lương sư mã chính là ta giang nam chính là ta chính là thánh nhân chính là ta đến với phật là thiên tự thiên tự hoàng đế thượng tiên ta lớn nhất của ngọc hoàng thượng đế chế độc vàng như lai chia sẻ ủng hộ đến với phật là thiên tử thôi hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp người dân của tuần sau mấy bye à, thằng à, tập 2 của the... Ờ, ta tu tiên ờ, thiên tử 259 à, ờ, tập 2 hết đến đây là hết kết thúc bài hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp người dân người sau thân